Làm thế nào để biết là thị trường có rủi ro hay không? Thì uh, trong video hôm nay Dũng sẽ hướng dẫn chúng ta những cách để chúng ta nhận biết khi nào thị trường rủi ro. Xin chào tất cả anh chị và các bạn. Xin tự giới thiệu tôi là Quang Dũng, chuyên gia tham vấn đào tạo trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán. Nhận biết rủi ro để tránh đây là một trong những cái phần rất quan trọng để giúp cho các nhà đầu tư cá nhân đặc biệt là các nhà đầu tư nhỏ lẻ tránh được những cú vấp mà có thể khi mà mới tham gia đầu tư chúng ta không biết được ở trong à, năm 2012 Dũng giống như rất nhiều anh chị em đang có mặt ở đây ạ ở giai đoạn đầu thì khi mà Dũng mới tham gia thị trường thì Dũng cũng không biết rằng là thị trường nó vận động như thế nào thì ở thời điểm đó thì khi mà mới tham gia vào cổ phiếu thì Dũng thấy rằng là Dũng ứng dụng và đã có một cái lợi nhuận khá là dài từ khi mà bắt đáy từ đi lên sau quá trình này thì có một đợt giảm rất mạnh và bắt đầu Dũng cảm giác là mình cũng rất là lo lắng sợ hãi nhưng tuy nhiên thì thị trường lại tiếp tục đi lên ạ thị trường tiếp tục đi lên đợt một và nó điều chỉnh và tiếp tục đi lên những điểm thứ hai và chính cái việc mà do một vài cái lần điều chỉnh thứ nhất này điều chỉnh thứ hai Dũng rất là sợ rất là sợ bởi vì ở lúc này là mình đang bị mất một khoản lợi nhuận khá lớn nên gần như là mình không dám mua nữa sau đó thì lúc nào thì bắt đầu chúng ta cũng thấy là Dũng thấy rằng ở trên thị trường á, mọi người cứ hô hà vào mua các chuyên gia thì cũng hô vào mua đặc biệt là lúc đó Dũng theo dõi một số các bạn gọi là môi giới thì bảo bạn là Dũng là là cứ mua đi ạ bởi vì thị trường bắt đầu vào chen mới bao lở chen đi lên và thực tế thời điểm đó Dũng là cũng đã rất là sót sót ruột rồi nóng ruột lắm rồi thế điểm này là Dũng bắt đầu thấy rằng là nó lại đi lên tiếp rồi và Dũng không chịu được và bắt đầu tham gia vào cái điểm thứ hai này và sau khi Dũng mua tham được điểm thứ hai này thì khi một cổ phiếu về thì cũng bị lỗ lỗ một chút nhưng Dũng vậy vẫn tiếp tục uh, giữ lại và sau đó thì cổ phiếu thị trường bắt đầu nó giảm sâu hơn và mình gần như là bị căng cứng không bán ra được đấy là một cái giai đoạn mà Dũng thấy rằng là rất là đau khổ khi mà mình không biết mình lại đi nghe nghe ngóng bởi các chuyên gia khác thì ở thời điểm đó Dũng có một cái gì ạ Dũng có thấy một cái điều mà Dũng thấy rằng là rất là là khó chịu đó là hôm trước thì Dũng nghe các bạn bảo là hôm nay mua vào sau đó thì vài hôm bắt đầu chưa T3 T4 thì các bạn bán ra nếu mà vừa vào mua hôm qua hôm kia xong đó bán ra thì làm sao mà có thể quản trị rủi ro nên Dũng bắt đầu nghiên cứu lại tất cả những cái gì ạ? hệ thống của Vionel bởi vì thời điểm đó Dũng đã cũng phân tích về Guillermo khá lâu rồi cũng nhìn phân phối thứ nhất để phân phối thứ hai phân phối nhiều lần rồi mà vẫn cứ tiếp đi lên nên Dũng thực sự là không biết là phương pháp của ông O'Neil nó có đúng hay là sai nên chính vì việc mà Dũng đã áp dụng rồi nó lại thất bại áp dụng rồi mà thấy rằng là nó lại tiếp tục đi lên nên Dũng thấy rằng là cái điều này có thể hệ thống của mình nó sai sai ở đâu đó nhưng chính cái việc mà sau khi mà Dũng vào Dũng nghe ở trên diễn đàn và có một số các nhóm nói rằng là thị trường bắt đầu up trend đi lên sau đó thì khi mà nó rơi xuống thì họ lại bảo bán ra mà trong khi đó thì cổ phiếu của mình chưa về thì đó là lúc thời điểm Dũng thực sự là ấm ức trong quá trình đầu tư và Dũng quyết tâm là nghiên cứu về tất cả các hệ thống đầu tư từ VSA từ ờ, Wimonel ờ, từ rất nhiều hệ thống hành vi khác và lúc này Dũng thấy rằng là hóa ra là vì chúng ta không hiểu được một số các nguyên lý như sau nên Dũng mới bị mất một khoản lợi nhuận khá lớn và thời điểm đầu là Dũng đã kiếm được rất nhiều lợi nhuận rồi sau đó khoảng một thời gian rất ngắn Dũng đã mất hết khoản lợi nhuận đó và đây là một bài học đáng nhớ trong suốt thời gian vừa qua à, câu chuyện thứ hai là câu chuyện năm 2017 2017 là cái thời điểm mà Dũng cũng giống như ở giai đoạn này các bạn ạ ở 2017 thì ở thời điểm đó thì khi mà Dũng cũng chia sẻ với cái thị trường đó cũng giống hệt như này nếu anh chị em nào đang thấy thì có thể có thể comment ở thời điểm đó thì lúc mà thị trường bắt đầu đi lên sau khi mà nó giảm sâu thì nó hồi như này và khối lượng bắt đầu nó nhỏ thì cái thời điểm đó Dũng cũng thấy rằng là thị trường đạt đỉnh và Dũng cũng uh, chia sẻ với cộng đồng nhưng thực sự là áp lực rất là lớn áp lực rất lớn và cũng đã có rất nhiều các thông tin rất nhiều các đội nhóm chia sẻ trên các diễn đàn khác nhau và thời thời điểm đó thì có những lúc thì Dũng cảm giác là mình không thể nào chịu được áp lực lớn như vậy bởi vì hàng ngày trên các diễn đàn họ nói rằng là phương pháp này nó có vấn đề nó không hiệu quả nhưng lúc đó may là Dũng nghĩ về cái thời điểm năm 2000 uh, 2012 khi mà Dũng quay trở lại thì Dũng thấy rằng là uh, thời điểm đó mình cũng mất rất là nhiều tiền thì uh, vào một cái buổi mà Dũng có nhớ Dũng chia sẻ Dũng nhớ không nhầm là mùng 4 tháng 6 mùng 4 tháng 6 đấy ạ đây là cái ngày mà Dũng chia sẻ thì sau khi mà chia sẻ xong cái ngày này thì thị trường nó không những nó không giảm và nó lại tiếp tục uh, đi lên nữa thì thời điểm này là thời điểm mà Dũng thấy căng cứng nhất trong cái uh, thời điểm mà khi thị trường tạo đỉnh thế thì ở đây sau quá trình mà Dũng nhìn thấy rằng là cả một quá trình này Dũng cũng chia sẻ là thị trường tạo đỉnh và Dũng cũng bị áp lực áp lực rất lớn và Dũng nhận thấy là cái bài học lớn nhất của mình đó là mình phải cần phải nhìn thế nào là rủi ro và bây giờ câu hỏi là tại sao chúng ta lại cần phải quản trị rủi ro thế thì ở đây chúng ta sẽ học được một cái bài học lớn nhất để trong đầu tư chứng khoán đó là chúng ta gì ạ đầu tư theo xu hướng vậy đầu tư theo xu hướng là khi mà thị trường nó bước vào xu hướng tăng và chúng ta tập trung vào những dòng cổ phiếu tăng theo xu hướng để chúng ta vận động theo các xu hướng của những cái dòng đó để chúng ta có kết quả còn khi mà thị trường nó bước vào xuống giảm và nếu chúng ta biết được thì chúng ta có thể thoát ra giảm dần tỷ trọng đặc biệt là giảm dần tỷ trọng cổ phiếu cũng như là giảm dần tỷ trọng margin và chỉ giữ lại một phần à, lãi để chúng ta có thể tái đầu tư trong cái giai đoạn cuối của chu kỳ thế thì ở trong đoạn đó thì Dũng cũng áp dụng một chiến lược này khá là tốt nhưng cũng có một cái thời điểm mà Dũng cũng bị áp lực khá là lớn cũng giống như à, không khác gì đoạn này tức là lúc đó thì uh, có nhiều cổ phiếu Dũng nhớ là ở trong thời điểm này có một cái cổ phiếu cũng tăng rất là mạnh đó là cổ phiếu NDN đấy là cổ phiếu uh, nhà Đà Nẵng ở trong giai đoạn này nếu các bạn có thể theo dõi thì đây là câu chuyện mà Dũng đã gặp phải trong quá trình mà trước giai đoạn đó là cổ phiếu này tăng đến một trăm phần trăm các bạn ạ cổ phiếu NDN rồi thị trường lúc này thì chúng ta cũng thấy là đang ở trong một quá trình hồi và kéo lên và cổ phiếu này cũng tăng và Dũng liên hệ với thị trường thời điểm này thì Dũng thấy nó, nó cũng khá là giống nhau nhưng có một cái mà Dũng cũng thấy là nó giống nhau ở chỗ này đấy đó là rất nhiều các hệ thống cũng chia sẻ đó là mua vào địa một cái trend đi lên và có một cái cổ phiếu đó là cổ phiếu Vietcombank nó có thể vượt qua cái mốc là một nghìn à 100 điểm tức là Vietcombank thấy rất nhiều các à, à, các group rất kín gọi là cổ phiếu Vietcombank nó có thể vượt qua mốc là 100 điểm và Dũng cũng nhớ rất rất là như in đó là sẽ còn một chen nữa và thị trường sẽ bước vào ở ờ, những cái dự đoán cao hơn rất nhiều và Dũng cũng bị một cái gì ạ những cái ờ, áp lực khá là lớn nhưng vì Dũng rút hết tiền ra rút hết tiền ra và thời điểm đó thì Dũng cũng chia sẻ cho phần lớn những anh chị em đã cùng tham gia với Dũng giống như anh chị em đang ở đây thế thì trong dạng đó ờ, chỉ cách đó khoảng hai ba hôm nữa thì bắt đầu thị trường bắt đầu bước vào một chu kỳ giảm khá mạnh đây là có quá trình giảm khá mạnh ở trong cái xu hướng của thị trường chung nếu chúng ta để ý một chút thì những cổ phiếu bắt đầu quan sát đây ạ thì bắt đầu những cổ phiếu vốn hóa lớn như là Vietcombank bắt đầu bước vào một chu kỳ giảm chúng ta có thể nhìn thấy một vài các cổ phiếu bắt đầu bước vào chu kỳ giảm khá là mạnh và Dũng nhận thấy là tất cả những cái gì mà mình áp dụng từ trước đến nay nó đều có kết quả vậy rủi ro là gì ạ rủi ro là khi mà chúng ta thấy là mọi thứ thị trường nó không tuân theo các nguyên tắc hay là các quy trình mà hệ thống hệ thống đầu tư của chúng ta nhé hệ thống đầu tư của chúng ta nữa thì chúng ta cần phải bán ra bởi vì ở trong những cái giai đoạn mà thị trường giảm á, thì chúng ta biết rằng là nếu thị trường vào ở giai đoạn rủi ro thì các bạn có thể thấy giống như ở năm 2020 đây là giai đoạn thị trường bước vào một giai đoạn rủi ro tức là năm 2020 nhiều cổ phiếu bắt đầu rơi một cách tự do và nhiều nhà đầu tư đặc biệt là anh chị em F0 anh chị em nào đầu tư chưa có trải nghiệm trên thị trường anh chị em nào mà lần đầu tiên có thể gặp những cái trường hợp như này là chúng ta thì ạ tiếp tục một số anh chị em cứ đợi nó hồi lại không bán mà tiếp tục nó rơi và gần như rất nhiều nhà đầu tư không dám quay trở lại thị trường nữa ở giai đoạn này tức là lúc mà rủi ro nó rơi như vậy và nếu chúng ta có thể quay trở lại một vài các cổ phiếu thì anh chị em sẽ thấy là lúc đó các cổ phiếu nó cũng giảm gần như là nó một dài cổ phiếu là xử chúng ta thấy là rất là tốt như là cổ phiếu gì ạ cổ phiếu Techcombank nó cũng hồi lên rất là mạnh đấy ạ nó gãy xong ở giai đoạn này chúng ta nó cũng hồi lên rất mạnh sau đó nó bước vào một chu kỳ giảm và chúng ta thấy là từ 24 giảm về 14 không biết chúng ta mất bao nhiêu chúng ta có thể thấy một cái cổ phiếu vốn hóa lớn và chất lượng rất là tốt ở dạng đó nó cũng tăng rất là mạnh đó là cổ phiếu Hòa Phát cũng được nhiều các chuyên gia nhiều quỹ bắt đầu họ có biết rằng đây là một quá trình tích lũy khá là tốt nhưng khi cổ phiếu này nó rơi cũng là từ 16 đến khoảng độ 9 tức là chúng ta thấy là nó mất 50 phần trăm trong khoảng thời gian rất là ngắn vậy nếu trong trường hợp rủi ro như vậy đặc biệt là chúng ta sử dụng margin thì không biết điều gì nó diễn ra với chúng ta thế thì có một câu chuyện mà chúng ta có thể thấy được là trong tất cả các nhà đầu tư thành công á tại sao họ lại gì ạ tại sao họ lại đưa cái rủi ro lên hàng đầu bởi vì những nhà đầu tư lớn như là Mac Mini này William O'Neill này à, Davat Liam Mo thậm chí là những nhà đầu tư giá trị họ cũng đưa cái rủi ro lên hàng đầu chứ không phải là lấy cái việc mà mua bán cổ phiếu theo cái cảm xúc theo cảm hứng mà chúng ta vẫn mua hôm nay Dũng cũng thấy rằng theo dõi của một số các kênh Dũng thấy rằng là hôm trước hôm qua thôi ạ họ sẽ nói là cái một xu hướng tăng rất là nhanh tức là họ đang nói là một thị trường uptrend rồi nữa à. uptrend rồi ạ mọi người bắt đầu mua vào đi ạ nhưng hôm nay họ đã nói là thị trường bắt đầu là đau downtrend rồi đi xuống rồi vậy nếu anh chị em là nhà đầu tư cá nhân mà anh chị em nghe hôm trước bảo là uptrend hôm nay bảo là đau downtrend thì anh chị em sẽ phản ứng như nào khi mà hôm qua anh chị em đã bỏ tiền ra mua cổ phiếu rồi ạ chúng ta hãy nhớ là nếu hôm qua do một ai đó bảo chúng ta uptrend để chúng ta mua thì hôm nay câu chuyện là thị trường lại bước vào những cái điều chỉnh ngắn như này chỉ cần điều chỉnh ngắn như này họ lại bảo downtrend thì rõ ràng là chúng ta thấy là nhà đầu tư cá nhân chúng ta không có gì không có hành vi tức là không hiểu được cái vận động của cổ phiếu không hiểu được cái biến động cổ phiếu như thế nào nên dẫn đến chúng ta gặp những cái lý do như vậy thì hôm nay Dũng sẽ gì ạ đưa ra một số các lý do rủi ro trên thị trường mà Dũng thấy được trong suốt nhiều năm qua để Dũng muốn chia sẻ cho anh chị em đầu tiên là Dũng sẽ phân tích về thị trường tổng thể ở khi mà phân tích thị trường tổng thể thì uh, Dũng sử dụng một số các công thức về khi thị trường đạt đỉnh để Dũng áp dụng trong chiến lược đầu tư trong đó Dũng có ba cái công thức để Dũng áp dụng thì hôm nay Dũng sẽ chia sẻ cho anh chị em hai cái công thức mà Dũng vẫn hay áp dụng công thức đầu tiên Dũng áp dụng đó là khi thị trường đạt đỉnh thì nó có một cái là ừ, phần lớn các cổ phiếu nó sẽ gọi là phân phối ạ thì Dũng sẽ hướng dẫn chúng ta gì ạ đây là thị trường chung ạ bước một chúng ta xem dõi thị trường chung nếu thị trường chung mà nó đã gì ạ nó tăng tốc thì chúng ta gọi là tăng tốc hay là chạy nước rút và nó xuất hiện từ 3 đến 5 phiên phân phối anh chị nhỉ 3 đến 5 phiên phân phối phân phối là những phiên giảm điểm với khối lượng lớn so với phiên hôm trước thì chúng ta gọi là phân phối thì ở đây chúng ta đã thấy là một cái phiên phân phối đầu tiên phiên phân phối thứ hai và phiên phân phối thứ ba thì thị trường đã có cái nhịp điều chỉnh khá nhẹ và tiếp tục đi lên chúng ta lại có tiêm phân phối thứ tư và thứ năm sau khi chúng ta thấy phiên thứ năm thì thị trường bắt đầu giảm sâu hơn rồi ạ từ phiên phân phối thứ tư trở đi ạ đấy là đầu tiên chúng ta ai đã học về Wilmonell thì chúng ta có thể biết cái công thức này sau khi mà nó giảm về cái phần dưới này thì chúng ta thấy là có một cái nhịp thường khi cổ phiếu nó gãy cái vùng hỗ trợ hoặc là chúng ta thấy rằng là giảm thì bao giờ nó cũng có một đợt hồi lên rất là bình thường như này và chúng ta gọi là những cái nhịp này đó là những nhịp hồi thông thường thế thì những cái nhịp hồi thông thường thì đặc điểm của nó là khối lượng bao giờ nó sẽ đi lên thấp hơn khối lượng ở cái giai đoạn phân phối này đấy đặc điểm mà chúng ta có thể thấy được cái thứ hai là chúng ta thấy rằng là việc mà nếu trong trường hợp để cái chu kỳ một thị trường đi lên thì thường nó có thời gian để tích lũy thu hút tức là tích lũy toàn bộ số lượng cổ phiếu mà bị kẹt ở đây do nhà đầu tư bị thua lỗ ở đây và một phần những nhà đầu tư gì ạ nhà đầu tư chúng ta gọi là bắt đáy ở đây tuy nhiên ở giai đoạn này thì câu chuyện trong cái video neo thì ông có nói rằng là khi mà thị trường đạt đỉnh thì phần lớn các cổ phiếu vốn hóa nhỏ cổ phiếu đầu cơ bắt đầu chạy nước rút thì đây là một trong những cái à, lý thuyết mà anh chị em có thể đọc trong cuốn sách làm giàu từ chứng khoán cái điều này Dũng cũng không nghĩ ra được mà đây đó là những cái mà anh chị em có thể quay trở lại các chu kỳ quá khứ thì chúng ta cũng thấy rằng là nhiều cổ phiếu bắt đầu tăng trong đó nhóm đạm thì một số các cổ phiếu khác cũng bắt đầu có dữ liệu tăng đấy là cái đầu tiên thế thì chính vì vậy thì ờ, về cơ bản đây là một trong những cái tín hiệu mà gọi là phân phối nên Dũng đã thấy rằng là mình không có gì ạ không có cái khả năng đầu tư trong đoạn này nên Dũng đã thoát ra và đứng ngoài đó là đấy là cái vì Dũng thấy là đây là một cái một tín hiệu rủi ro trong cái hệ thống của Dũng một cái hệ tín hiệu khác mà Dũng cũng đã thấy trong hệ thống của mình đó là Dũng đã ứng dụng một cái uh, hệ thống mà Dũng đang đào tạo đó là gì ạ đấy là cổ phiếu ở giai đoạn 3 đặc tính cổ phiếu giai đoạn 3 đấy là thị trường đạt đỉnh nhé đó là gì ạ một là di chuyển qua lại biên động lớn tức là trên lớn thứ hai là trong các trường hợp mức giảm giá lớn kèm theo khối lượng lớn nhất so với đoạn 2 chúng ta cũng thấy rằng là rõ ràng là chúng ta thấy là ở cái giai đoạn 3 này đã có một đợt khối lượng lớn nhất từ đoạn 3 hai trở đi ạ tiếp theo là những điểm phá vỡ nền luôn luôn xảy ra với khối lượng lớn đây là những cái mà Dũng đang đưa cái những cái lý thuyết mà Dũng đã ứng dụng trong suốt nhiều thời gian và tiếp theo là giá bắt đầu phá vỡ những đường SMA 50 150 và 200 trước khi bắt đầu đi xuống và một cái tín hiệu nữa là chúng ta thấy là một số cổ phiếu bắt đầu có những thông tin cơ bản sẽ không được tốt trong đoạn này đó là một trong những cái phần mà Dũng đã áp dụng trong cái nhìn ra cái yếu tố về thị trường chung khi mà thị trường chung có thể những rượu là đỉnh đấy là cái đầu tiên ạ các bạn có hiểu điều nào không ạ các bạn có nghe có nắm được điều này không ạ đây là Dũng mà giải thích ạ nếu anh chị em nghe hiểu thì comment giúp Dũng được số 1 để anh chị em đã nghe hiểu Dũng sẽ tiếp tục trình bày cho chúng ta cái điều thứ hai đúng không ạ nếu anh chị em nghe rõ hiểu thì comment số 1 còn anh chị em nào chưa hiểu lắm thì comment cho Dũng số 2 để Dũng tiếp tục cái điều thứ hai thứ ở đây để chúng ta có thể nắm rõ được và chúng ta ứng dụng trong quá trình thực hành trong đầu tư ạ cái điều thứ hai thì chúng ta Dũng lại quan sát về các cổ phiếu dẫn đầu anh chị em nhá tại vì ờ, tại sao Dũng lại chỉ quan tâm đến những cái cổ phiếu dẫn đầu bởi vì thị trường đi lên đó cái thị trường chung đi lên đó thì thường nó do các cổ phiếu cổ phiếu dẫn đầu chạy đi chạy lên ạ tức là các cổ phiếu dẫn đầu giả sử như chúng ta là thị trường lên thì thường có thể do cổ phiếu dòng ngân hàng hoặc là thị trường lên thì có thể do những cổ phiếu à, dòng à, chứng khoán hoặc là một số trường hợp là những nhóm bất động sản ở một vài trường hợp khác thì chúng ta cũng thấy là những cổ phiếu ngành thép nên nếu anh chị em thấy là quan sát về thị trường trong một giai đoạn đó nào đó thì thường là nó có một vài các nhóm cổ phiếu dẫn đầu tăng tốc hay chúng ta là dẫn dắt thị trường làm cho thị trường tạo đỉnh nên chính vậy thì Dũng sẽ quan sát xem là những cái nhóm cổ phiếu dẫn đầu đó nó đang có ở đỉnh hay là đang ở đáy hay là đang tích lũy hay không nên bắt đầu Dũng lại tiếp tục quan tâm đến cái nhóm cổ phiếu thứ hai đó là nhóm cổ phiếu dẫn đầu thì ở cái nhóm cổ phiếu dẫn đầu ở cái giai đoạn đầu tiên thì Dũng có thể thấy rằng là những cái cổ phiếu mà nó đã gì ạ đạt đỉnh ở giai đoạn trước đó thì Dũng thấy có một vài các cổ phiếu như là đầu tiên là Dũng thấy là Hòa Phát cổ phiếu Hòa Phát là cổ phiếu mà Dũng thấy rằng là sau khi mà nó chạy một quá trình tăng tốc chạy nước rút ở phía trên này này Dũng đã thấy rằng là nó đã có tín hiệu xấu thì Dũng đã có phân tích một cái bài đó là cổ phiếu ở Hòa Phát ngành thép đang có những cái chu kỳ xấu nếu anh chị em để ý một chút ở cái bài phần đầu tiên thì anh chị em thấy rằng là bắt đầu nó có sự dao động lớn và khối lượng lớn nhất từ giai đoạn 2 đúng không chúng ta thấy là cái bài đầu tiên cái phần đầu tiên đó anh chị em thấy khối lượng lớn nhất từ giai đoạn 2 và tiếp theo là nó bắt đầu phá vỡ cái đường gì ạ à, SMA 50 đặc biệt là khi mà vỡ kênh thì chúng ta thấy là khối lượng bắt đầu có số lượng lớn dần lên nên đây là những cái tín hiệu và Dũng thấy rằng là nó cũng đã phù hợp với đoạn 2 trong những cụ cổ phiếu dẫn đầu nên khi mà cổ phiếu dẫn đầu mà có những cái tín hiệu không tốt thì Dũng thấy là đây là mức độ rủi ro dù là cổ phiếu này là cổ phiếu có cơ bản cực kỳ tốt cổ phiếu thứ hai Dũng cũng nhìn thấy là cái cổ phiếu gì ạ VPBank là một cổ phiếu dẫn đầu trong cái nhóm ngân hàng nó cũng chạy khá là mạnh hay chúng ta gọi là chạy nước rút ở cái giai đoạn này Dũng cũng đã yêu cầu một số anh chị em là cần phải thoát ra giảm tỷ trọng nhưng có thể sau đó thì cổ phiếu này cũng lên nhưng nếu chúng ta học về giả sử như là phân kỳ âm thôi ạ thì anh chị em cũng thể thấy rằng là đây là một chu kỳ đang ở phân kỳ đang đi xuống à, nếu anh chị em học về nến hay là một số các công cụ khác thì anh chị em cũng có thể thấy được rằng cái chu kỳ này đang là chu kỳ xuống còn nếu anh chị em nhìn về mắt thường thôi thì chúng ta cũng thấy là chen tăng thì đã kết thúc và chen xuống thì đang cũng là đang đi xuống bởi vì khi nó gãy cái đường SMA 50 và chúng ta cũng thấy rằng là cái việc ở trên này nó cũng dao động lớn với khối lượng lớn đặc biệt là những cái khối lượng lớn nhất ở khi thị trường là đỉnh thì đây chính là một trong những cái à, đặc tính mà Dũng biết rằng là cổ phiếu này nó đang đặt đỉnh trên vùng này và cũng nhiều anh chị em đã cần phải bán cổ phiếu trong này rồi bởi vì khi nó đặt tính nó đỉnh cái nhóm cổ phiếu thứ ba có thể hôm nay chúng ta thấy là những cái cổ phiếu gì ạ như là SSI nếu anh chị em có nhìn ở phía phía trên này Dũng đã có nói thẳng cái việc phía trên này đó là giai đoạn chạy nước rút rồi là khi mà cổ phiếu giai đoạn chạy nước rút rồi thì khả năng để đi lên nữa nó rất là khó và nếu ai đã nghiên cứu về A trong cái phiên hôm qua thì anh chị em sẽ biết rằng là đây là cái đoạn cuối của A và nếu chúng ta để ý một chút về một cái phân tích thông thường ai cũng biết ạ ai cũng biết đó là gì ạ đó là phân kỳ âm nếu anh chị em mà không hiểu phương pháp của Dũng thì đơn giản anh chị em có thể quan sát phân kỳ âm thì đây là cổ phiếu cũng đang ở trong gì ạ chu kỳ phân kỳ âm thế để tại sao chúng ta lại mua cổ phiếu ở trong chu kỳ phân kỳ âm đấy là những cái mà chúng ta có thể tự phân tích được và anh chị em có thể đơn giản tất cả một vài các cổ phiếu nữa thì Dũng thấy rằng là thời gian thời điểm này để có những cái cổ phiếu dòng dẫn dắt trong một chu kỳ mới gần như là rất là hiếm dù là bạn có thể quan sát một vài cổ phiếu như là cổ phiếu đây cổ phiếu như là VHM thì đây là cổ phiếu cũng là vốn hóa lớn của bất động sản thì với cái việc biến động như này nó không nằm trong những cái mẫu hình mà Dũng gì ạ có thể thấy rằng là nó an toàn nên Dũng thấy là cái cổ phiếu này khó dẫn đầu cái cổ phiếu thứ hai mà Dũng thấy rằng là cái nhóm mà dẫn đầu được như là gác thì nó cũng biến động rất là mạnh nên khả năng nhóm này cũng khá khó dẫn đầu nên về kịch bản thì một là khả năng tăng mạnh với những cổ phiếu dẫn đầu nó là thấp hai là gì ạ một vài các cổ phiếu chứng khoán đã gì ạ à, đang có dấu hiệu phân kỳ âm những cổ phiếu như là Hòa Phát đã phân phối ở một giai đoạn khá là dài rồi đang trong trend điều chỉnh cổ phiếu P Vbank cũng là cổ phiếu dẫn đầu trong cái giai đoạn trước đó cũng đang ở trong giai đoạn điều chỉnh vậy nếu chúng ta đầu tư chứng khoán chúng ta thấy là cái nhóm dẫn đầu nó đã có điều chỉnh rồi nếu anh chị em nào đã nghiên cứu kỹ về gì ạ à, đầu tư chứng khoán tăng trưởng nha đầu tư chứng khoán tăng trưởng kết hợp phân tích thuật nếu ai đó nghiên cứu về Mac Mini anh anh chị em là đọc về Mac Mini đọc về David Zen đọc về gì ạ à? Can Slim đấy những anh chị em đọc Slim sau đó chúng ta ứng dụng về Việt Nam thì chúng ta thấy là tất cả các chu kỳ khác nó đều giống nhau hết còn chu kỳ này nó không biết nó có giống hay không thì anh chị em có thể uh, tiếp tục theo dõi thêm một thời gian nữa bởi vì thị trường nó vẫn chưa vào một trend mới nên Dũng chỉ chia sẻ đến thời điểm này để anh chị em tiếp tục ngẫm vào đây là những cái bài học để chúng ta ngẫm tiếp tục ạ chúng ta lại tiếp tục một cái gì ạ phần nữa đó là gì ạ đó là Dũng nghiên cứu thêm về đó là nhân quả vậy nếu chúng ta thấy là trong đầu tư chứng khoán Dũng kỵ nhất một số điều như sau một là chiến tranh nếu có chiến tranh Dũng sẽ dừng hết cổ phiếu và thoát ra khỏi thị trường hai là sóng thần động đất ở một cái vùng nào đó mà nó làm ảnh hưởng lớn đến thị trường thì Dũng ạ tức là gọi chúng ta là thiên tai thiên tai lớn Dũng cũng gì ạ cũng thoát ra hết thứ ba là dịch bệnh thế thì một số anh chị em sẽ nói rằng là dịch bệnh ở cái đoạn trước thì chúng ta thấy là nó không bị làm sao cả nhưng nếu chúng ta để ý một chút ở cái giai đoạn đầu tiên của thị trường á thì lúc mà thị trường nó bước vào chu kỳ giảm thì gần như chúng ta thấy rằng là nó giảm rất là sâu và gần như chúng ta không có cơ hội để lấy lại vốn chứ đừng nói rằng là có lãi nhá toàn bộ vốn là chúng ta sẽ bị chôn chân hết nhưng sau quá trình này thì gần như chúng ta được kiểm soát được kiểm soát được hết và chúng ta cũng thấy rằng là những cái nhịp điều chỉnh lớn như này thì cái việc điều chỉnh nó có hai dạng một là cổ phiếu hết chu kỳ hai là gì ạ thị trường bước vào giai đoạn đỉnh tức là khi thị trường bước vào giai đoạn đỉnh mà nó lại có một số các thông tin không tích cực nữa nên Dũng lại thấy rằng là nó là rủi ro nha nên Dũng lại thấy nó là rủi ro nên cái việc mà khi mà Dũng thấy là rủi ro thì Dũng thấy rằng là rõ ràng là nếu mà Dũng đang có lợi nhuận từ đầu năm đến bây giờ nó đã nhiều nhiều trăm phần trăm rồi cũng như là rất nhiều anh chị em đã gì ạ đã đồng hành cùng Dũng đã nhiều trăm phần trăm rồi nên cái đầu tiên cái việc rủi ro hay là lợi nhuận thì chúng ta lại phải xem rằng là một số anh chị em Dũng tin chắc rằng là một số anh chị em có lợi nhuận cao thì ở giai đoạn này nếu có đầu tư thì anh chị em cũng sẽ đầu tư rất là ít thôi ạ chắc chắn là không đầu tư nhiều đâu ạ nhưng phần lớn nếu chúng ta không có lợi nhuận thì chúng ta sẽ đầu tư gì ạ muốn gỡ gạc ở chỗ này nên chính vì vậy thì những cái đợt mà nó giảm mạnh sau đó nó hồi và chúng ta thấy là chúng ta đã bị à, khi mà chúng ta nghe những chương trình giống như này của Dũng thì anh chị em thấy là nó không có rủi ro bởi vì chúng ta vẫn có lợi nhuận ở một phần trăm nào đó thì đây là một số những cái cách mà Dũng phân tích đó là về những yếu tố về dịch bệnh là một trong những yếu tố mà Dũng thấy rằng là nó cũng khá là rủi ro với hệ thống của Dũng nên đây là một cái phần mà Dũng cũng thấy rằng là cần phải xem lại cần phải xem lại và Dũng tóm lược lại tất cả về dịch bệnh này là một này về thị trường chung nó có phân phối này về cái hệ thống là những cái biến động ở trên đỉnh tiếp theo là gì ạ các cổ phiếu dẫn đầu đã chạy nước rút và bắt đầu bước vào chu kỳ mới và nếu anh chị em để ý một chút thì có thể trong một vài ngày tới bắt đầu Hà Nội sẽ xét nghiệm tổng thể số lượng rất là lớn giống như Hồ Chí Minh nữa thì không biết có điều gì diễn ra hay không nên lúc đấy chúng ta bảo là dịch bệnh nhưng nếu chúng ta đầu tư vào chứng khoán thì một cái phần cuối cùng ở trong cái gì ạ về rủi ro để anh chị em có thể thấy rằng là cái rủi ro nó lớn như nào đó là rủi ro chúng ta nghe mách nước của người khác có thể anh chị em nghe mách nước của Dũng anh chị em cũng thấy nó rủi ro bởi vì đợt vừa rồi anh chị em bán ra và nó hồi thế anh chị em thấy nó mất một khoản lợi nhuận thế là rủi ro đúng không ạ có phải đúng không ạ tức là chúng chúng ta thấy là nhưng ở đây Dũng khi mà Dũng phân tích và Dũng nghiên cứu tham gia thị trường Dũng không bao giờ đầu tư theo một cái gì ạ cái chen mà nó không rõ ràng cái nhịp chen mà không rõ ràng và thứ hai là các hệ thống mà nó đang gì ạ mọi thứ nó đang chống lại hệ thống phương pháp giao dịch của Dũng thì Dũng sẽ không tham gia những cái gì mà nó đang chống lại hệ thống phương pháp của Dũng thì Dũng không tham gia còn có thể một số anh chị em một số phương pháp khác họ thấy là nào nó phù hợp họ vẫn tham gia nhưng câu chuyện ở đây này thường thì khi chúng ta mất tiền chúng ta không biết nhưng khi không ai biết đâu nhưng chúng ta được một chút thì chúng ta sẽ ai cả lạc đều biết bởi vì Dũng cũng ở trong trạng thái này rồi trước đây thì khi mà Dũng bị phá sản cũng giống như rất nhiều anh chị em không biết là có anh chị em là phá sản chưa nhưng Dũng đã gì ạ đã dính hai lần phá sản nên tại sao Dũng lại trong dạy này Dũng lại chia sẻ cho chúng ta những cái bí quyết như này bởi vì Dũng không muốn anh chị em là những người nạn nhân giống Dũng trong suốt cái quá trình đầu tư hơn 10 năm qua Dũng phải mất 7 đến 8 năm để trả nợ anh chị em ạ à. 7 đến 8 năm trả nợ có bị ít đâu ạ tức là một cái thời gian trả nợ rất là dài không biết anh chị em nào mới đầu tư hoặc anh chị em nào vẫn cảm nhận như là chúng ta đang thành công bởi vì như này này trên thị trường á những người thành công thực sự á thì Dũng biết rằng là thường họ ít nói ra lắm ạ ít nói ra lắm thường thì họ gì ạ à? họ giấu những bí mật của họ họ cất đi ạ và nếu trong thị trường mà hôm nay anh chị em nghe một kênh nào đó họ bảo chúng ta mua vào và chỉ ngày mai thôi họ bảo chúng ta bán ra thì liệu chúng ta bán được hay không nên ở trong đầu tư chứng khoán thì chúng ta thấy là có rất nhiều cấp độ từ biết từ hiểu từ làm phân tích đánh giá tổng hợp để chúng ta đưa ra được kết luận đó là một cái quá trình hành trình trước khi mà chúng ta có thể giao dịch thành công nên cái lần cuối của chương trình hôm nay thì Dũng có một cái lời chia sẻ đó là những cái điều mà Dũng đang gì à, đang ứng dụng trong đầu tư chứng khoán và trong rất nhiều năm vừa qua vì Dũng áp dụng cái hệ thống này nên toàn bộ những cái năm gần đây nhiều năm gần đây là gì ạ Dũng đã vẫn giữ được lợi nhuận của mình rất là lớn và đặc biệt là gì ạ sau khi thị trường tạo đáy Dũng lại kiếm được khoản lợi nhuận rất là lớn nữa nên ở đây Dũng thấy rằng là việc mà chúng ta gì ạ vẫn tiếp tục mua theo một cái thị trường mà chúng ta không biết phương hướng không biết điểm nào mua đúng không có một căn cứ nào mua không có gì ạ hiểu rõ về tại sao chúng ta mua và chúng ta mua theo đám đông theo phong trào hoặc là chúng ta gọi là mua theo bầy kiều bởi vì bầy kiều là gì ạ là những cái bầy mà chúng ta thấy ở trong tâm lý hành vi anh chị em sớt là chúng ta không có gì ạ có phản ứng nào thấy người ta mua là chúng ta mua thấy người ta hô là chúng ta hô nên khi mà nó giảm chúng ta không phản ứng được bởi vì khi mà thị trường giảm á thì cái người người ta hướng dẫn anh chị em các bạn á người ta đã trốn đâu mất rồi ạ họ họ đã trốn mất đâu rồi ạ anh chị em cứ thử xem những người comment ở đây ạ sau đó khi thị trường nó thì nó giảm thì họ trốn đâu mất nên khi mà chúng ta thấy là họ trốn mất thì chúng ta có có ai để để biết rằng là thị trường nó có lên hay nó hồi không ạ nên chính vì vậy chúng ta lại một mình lại gì ạ cầu nguyện mong rằng cổ phiếu chúng ta đi lên để chúng ta kiếm lợi nhuận nhưng không biết rằng là nó có lợi nhuận hay không nên khi mà thị trường nó xu hướng nó là chen rõ ràng thì Dũng sẽ gì ạ chia sẻ là chen rõ ràng còn khi thị trường nó không có phương hướng rõ ràng thì Dũng cũng không chia sẻ là phương hướng nên ở đây Dũng mong rằng là nếu anh chị em gì ạ à, đã theo dõi kênh của Dũng đã ủng hộ Dũng thì hãy chia sẻ video này cho nhiều người khác biết bởi vì những cái video này thực sự nó rất giá trị với rất nhiều anh chị em đặc biệt anh chị em F0 có một lúc nào có một lúc thực ra trong thâm tâm của Dũng Dũng định là nếu mà mình không chia sẻ những cái video kiểu này để đỡ bị áp lực thì không biết rằng có bao nhiêu anh chị em ở ngoài kia vào thời điểm nào đó chúng ta mất tiền thực tế là trong những cái phiên hôm nay không biết là anh chị em như nào Dũng có cái sự đấu tranh tâm lý rất là cao nếu giả sử thị trường giảm thì ờ, Dũng lại đúng mà Dũng là đúng thì anh chị em mất tiền thì đó lại rất là xót xa còn nếu mà thị trường mà nó tăng thì Dũng sai anh chị em để kiếm được tiền thì câu chuyện đó là các quy luật mà Dũng chia sẻ hệ thống của Dũng chia sẻ có thể nó có vấn đề thì có thể Dũng sẽ rút ra không chia sẻ nữa nhưng uh, nếu mà Dũng vẫn giúp được anh chị em ứng dụng vào kiếm được tiền thì anh chị em hãy ủng hộ Dũng bằng chia sẻ cái video này cho cộng đồng được biết bởi vì mỗi một lần khi mà chúng ta thì hiểu rõ được hệ thống phương pháp thì chúng ta mới đầu tư thành công được à, có lẽ là trong uh, một vài phiên hôm tới khoảng 15 15 tháng 10 15 tháng 8 thì Dũng sẽ tổ chức một cái khóa học bí mật đầu tư chứng khoán nếu anh chị em nào lần đầu tiên mới là F0 chưa tham gia đầu tư chứng khoán hoặc là anh chị em đầu tư lâu năm rồi đầu tư rất là lâu năm rồi nhưng vẫn chưa có lợi nhuận hoặc là lợi nhuận lúc lên lúc xuống hoặc là nó phập phù thì đây là một cái khóa học Dũng sẽ hướng dẫn cũng như là đồng các đồng đội của Dũng sẽ giúp cho anh chị em hiểu rõ được các quy luật đặc biệt là quy luật về gì ạ à, nhân quả nó vận động như thế nào bởi vì khi chúng ta hiểu rõ là quy luật vận động như, nhân quả nó vận động như nào trong đầu tư cổ phiếu chúng ta hiểu rõ rằng là chúng ta cần có tâm trí bình an bằng những cái pháp thiền như nào chúng ta hiểu rõ là các nguyên lý hoạt động của thị trường nó sẽ vận động như nào thì anh chị em sẽ gì ạ à, thấy những cái điều chia sẻ của Dũng nó sẽ không có gì ạ à, vô nghĩa còn nếu chúng ta không nắm rõ được thì chúng ta cứ đi cãi nhau sau đó là lên diễn đàn có thể nó làm cho một ai đó thậm chí gặp cả Dũng nếu mà Dũng thắng thì làm anh chị tổn thương và Dũng nếu Dũng thua thì anh chị em cũng thấy rằng là Dũng cũng bị tổn thương chứ nên chính vì vậy tất cả cái điều này nó đều gây tổn thương cho tất cả chúng ta nên cái điều quan trọng nhất cái mong mỏi lớn nhất mà Dũng muốn chia sẻ cho cộng đồng của chúng ta đó là chúng ta giữ được tiền đầu tiên là chúng ta muốn giữ được tiền cái thứ hai là gì ạ cái thứ hai là gì ạ chúng ta chỉ có lợi nhuận khi mà chúng ta đúng đi đúng chu kỳ chúng ta đính đu đúng xu hướng và đặc biệt nữa là chúng ta phải mua cổ phiếu dẫn đầu anh chị em cứ thể về nghiệm lại xem ạ có thể một ai đó vừa bảo các bạn là hôm qua thị trường uptrend rồi ạ đi lên rồi ạ bùng nổ theo đà rồi ạ nhưng ngày mai thị trường giảm họ sẽ nói là rủi ro đấy ạ liệu bạn có chạy ra được không ạ chắc chắn không chạy ra được đâu ạ nên tất cả những cái cách Dũng chia sẻ thì Dũng sẽ gì ạ cố gắng làm sao để giúp nó ngắn gọn ngắn gọn nhất thì mong rằng là anh chị em uh, góp ý để Dũng hoàn thiện hơn trong cái những cái livestream này một lần nữa thì xin cảm ơn và Dũng sẽ gửi uh, cái link bí mật đầu tư 4 để cho anh chị em đăng ký uh, chắc là buổi sau buổi mai đi ạ buổi mai Dũng sẽ gửi cái đường link này để anh chị em đăng ký và để biết rằng là cái chương trình này nó như nào thì anh chị em sẽ học được tại sao chúng ta lại lúc đúng lúc sai trong đầu tư chứng khoán chúng ta sẽ biết rằng là nguyên nhân nó ở đâu hay để quy luật nhân quả nó vận động ra là như thế nào lúc đó chúng ta sẽ hiểu rõ và một lần nữa xin cảm ơn tất cả anh chị em và cái lần cuối cùng Dũng muốn chỉ gửi anh chị em đó là gì ạ trong đầu tư chứng khoán nếu những cái gì mà nó rủi ro nếu rủi ro thì chúng ta cần phải hành động hành động ngay tức khắc tiền tiền mặt nó là tiên ạ à. nếu chúng ta gì ạ rủi ro mà chúng ta lại không biết chúng ta lại tham gia vào mất tiền là chúng ta mất tất cả nhưng chúng ta giữ tiền có được tiền thì trong lúc mà dịch bệnh khó khăn này chúng ta đã giúp cho gia đình chúng ta được rất nhiều thứ ạ và thứ hai nữa là gì ạ chúng ta sẽ có nhiều tiền hơn bởi vì chúng ta thấy là thời gian tới có thể đất bất động sản nó rẻ đi thời gian tới có thể nhiều thứ khác nó rẻ đi nên cái việc mà chúng ta mua chúng ta có tiền mặt là lúc đó chúng ta sẽ kiếm được rất nhiều tiền khác nên đấy là cái, cái công thức để chúng ta giữ được tiền và chúng ta kiếm được tiền nhanh hơn một lần nữa xin cảm ơn anh chị em và chúc chúng ta bình an mạnh khỏe hạnh phúc xin cảm ơn